À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan TV thì hôm nay mình sẽ review các bạn cái ờ, bếp nướng mình mới mua cái này là của Lóc Lóc thì à, nếu mình nướng bằng than á, thì nó sẽ khá là khói ha. rồi à, à, có độc tố ở trong than á, nó bám vào đồ ăn á. với lại à, mấy cái dầu mỡ ở trong thức ăn á, nó không có loại bỏ hết với lại nướng bằng than thì cực hơn rất nhiều các bạn phải châm than này các bạn phải ngồi phải ngửi khói nữa thì cái bếp này mình thấy khá là ok nên mình giới thiệu các bạn luôn ha thì bếp này là của lóc lóc nè đó công suất nó khá lớn từ 1.800 đến 2.000 w nên là có thể nướng khá là nhanh đấy. nhiệt độ tối đa nó tới 240 độ C luôn đây bên này mình xem này này đây. đây mình lật ngược cái này này này mình chưa khui luôn nha đào cho này đây nó có 5 nấc chỉnh và nhiệt độ từ 100 đến 240 độ C đó khá là cái hộp nó đóng khá là chắc chắn nè à đây đây là cái má của nó nè các bạn này có cái má đó, má của nó là à, EZG232 nè electric drill rồi khui ra thử nha khuôn hộp xem bên trong nó đóng gói như sao đây này đây là cái bếp trong này lột nó ra kéo ra mình có một tay thế này hơi khó lên nào đây ui cha rớt cái bật đây đó là cái bếp như này khá là gọn khá là cơ động cái dây dây nguồn nó tắt hẳn đây này mình không nguồn nó tắt hẳn này. thì mình ờ, vệ sinh nó cũng dễ điện nằm đây cắm đây thì ờ, lúc mình ờ, nướng xong á mình rửa nó cũng dễ hơn ha đó. đây là 5 năm nấc chỉnh này tí nữa mình sẽ nướng các bạn coi luôn đó có 5 nấc để chỉnh nhiệt quay đây dễ lắm à, cắm vô cắm điện 220 vô là được đây là cái bếp để tháo nó ra luôn Trời, có một tay này, nó hơi hơi khó cần control nó ừ. đây. đây là tầm lọt ra rồi đây trên này nó là một cái mặt phẳng ha đó rồi đây là cái vị trí các bạn nướng à ở đây nó có cái lỗ ở đây không biết là nó có thu dầu ăn như này không như là cái này không có thu dầu ăn như này dầu ăn sẽ thu đâu ta mình kiểm tra bữa nó có cái khay để thu dầu ăn à vậy là chỗ này các bạn phải đặt một cái một cái đồ hứng ở dưới này để cho mớ nó có chảy xuống dưới cái khay này ừ. như nó có một cái đồ đây đây đây đây đây đây đây là một cái khay để ờ, thu dầu ăn thì cái khay này nó sẽ đỡ vào đây này đó. nhét vô nhét vô là nó sẽ đỡ vào trong cái lỗ này rồi ok rồi cắm vô là nướng thôi khá là đơn giản tí mình sẽ nướng thử cho bạn coi nha cái này là non stick nè là không dính nè cái sờ phay này, này rất, rất là dễ vệ sinh ha sau khi ấy xong chỉ cần đem nước rửa thôi nó khá là kín này. đó cái điện trở cũng kín mít luôn là các bạn vệ sinh thoải mái Rồi cái, cái bếp nướng thì nó đơn giản là dưới có một cái điện trở thôi nó nóng lên cái mặt này nóng lên mình nướng thôi rồi đây, tí nướng quay các bạn coi ha à, giờ mình thử nướng các bạn coi nha thì để chuẩn bị nướng mình chuẩn bị thịt bò nè rồi à, bạch tuộc nè rồi có thêm à, à, bí đỏ nữa thường nhậu ta sẽ có bí đỏ ha đó bạch tuộc này có cái là nướng mọi cái là tẩm ướp giờ mình sẽ nướng thử các bạn coi ha uhm. đây Mày Liên à, ờ, Mày Liên đưa em mượn cái này coi Quét dầu lên trước không? Ờ, không cần quét dầu đâu, thả lên là được Cái này nó là chảo chống dính các bạn Đó, nên là các bạn bỏ lên thôi ờ, không cần thiết Đó, thấy không? Đó, bạn thấy không? Đó Cái này bật tuộc ờ, nướng mọi Thì nướng mọi mình để đây cũng được Hoặc là để bên này cũng được nè Bên này là nó cắt cái miếng thịt lên nè Nó giống như vị nướng này Đó. Đó, thấy cái này là mức nhiệt à. không mức nhiệt này chưa cao nhất mức nhiệt này là nó mới ở mức số 2 nha các bạn mức số 4 là 240 độ C mức số 2 chắc khoảng 150 ha đó thì các bạn thấy các bạn có thể chỉnh lại nhiệt ha rồi cái này là để làm cái gì cái này là giống như vị nướng nướng cắt nó ra đó. thì vị nướng ví dụ em đặt miếng thịt lên đúng không thịt lên nó sẽ có cái hành à, đây ví dụ như mình để thịt bò này đó, thịt bò lên thì nướng xong nó sẽ ra có cái hành ở trên còn cái này nó là chống dính nha các bạn đó, bên kia là ba chị à, ba chị bò quấn nấm ừ. này là cuối tuần nhà mình à, mua mùa dịch các bạn không đi đâu được không đi bít nít không ấy được thì mua cái này khá là hợp lý nha các bạn đó nướng rồi này không, không trộn lên đúng không rồi đây rồi thường mình đi nhậu là sẽ có bí nữa nha bí đỏ nữa. À, leo con có phải cà chua đâu Ý có chừng phỏng 10 con đó nha Phỏng Dưa không nướng Dưa leo không nướng Mình sẽ tăng nhiệt độ lên Tăng lên xíu Nướng cho nó màu chín đó, Tăng lên lớp số 3 là bạn thấy nó đầu sôi không món phỏng người là phỏng tay không để đó mẹ nướng cho mày bỏ rồi đừng có bỏ vô nữa ba đang nướng à, chút xíu là nó sẽ thấy cái nếu mà nướng ở trên cái chỗ vạch ra nó sẽ có những cái vạch nè vạch đít đít này à, thôi từ từ để nó nướng hết cái này xong rồi bỏ nữa con con ngồi đây cho con à, lật bạch tuột lên dạ, dạ, dạ, à. vạch đây nè nó cũng có khói nhưng mà nó sẽ không khói giống như các bạn nướng than nha các bạn nó sẽ là Ủa giờ dầu nó chảy qua đâu anh dầu nó sẽ chảy qua cái khay này ừ đường dẫn nào mà để nó chảy qua cây nó làm theo kiểu nghiêng á tí nó nướng tự động nó sẽ chạy sang à nó, nó lỗ này phải không à, đó nó chạy cái này hứng lại nè đó okay. đơn giản nóng lên rồi hay không chảy ra đây dầu ừ. không? Nó khá là nhanh để chín khói lên nhưng mà nó không khói theo kiểu như than nhé khói than là rất là khó chịu ha ừ, còn khói này thì khá là bình thường khói này giống như khói thịt nó chín lên thôi à, rất là thơm nha mình nhiệt ở trên đây cao hơn này ờ, nhiệt ở bên bên ờ, bên này nè các bạn phía này sẽ cao hơn là bên này thì bên này các bạn có thể làm giống như mấy kiểu món xào món đồ đó, đó ờ, nó chín rồi không thịt ba chị nó chín rất là nhanh đó khói lên tuyệt vời cái này nó là chả chống dính các bạn cà cái lá bung rồi không đó. nên là không lo vệ sinh rất là dễ chín chưa nha dạ. rất là nhanh nãy giờ mình nướng khoảng 4 ờ, phút là chín rồi đó, miếng thịt này là ừ. đó. đó bây giờ nó nóng lên nó chín rất là nhanh đó, này mình sẽ bỏ ra đi á để vợ mình cắt cho con này. rồi cho thêm ba chị nha em thôi con đừng bỏ vô nữa con rau đó, dặn nó ra chín rất là nhanh cái này được cái lợi là các bạn nướng với lại số lượng lớn rất là dễ nhá, đó, hai người cùng hợp lực là nướng rất là nhanh đó đa chín này nè đó chín rất là nhanh luôn ừ. này chưa chín lắm cho đây rồi rồi thì cái này mình review tới đây thôi nhé rồi cảm các bạn các bạn thích thì nhớ like subscribe kênh của mình cảm ơn rất nhiều